Vâng, Gia xin mừng kính chào toàn thể anh chị. Hôm nay Gia sẽ hướng dẫn anh chị cách làm sao để chúng ta sản xuất ra một cái video, một chúng ta xây dựng một kịch bản nào. Rất nhiều anh chị cầm điện thoại lên, đúng không ạ? Cầm điện thoại lên nhưng mà không biết quay những gì, không biết nói những cái gì. Bởi vì là chúng ta chưa có kịch bản, chúng ta chưa soạn được cái nội dung cho cái video đó là cái gì. Cho nên chị sẽ gặp những cái vướng mắc, những cái khó khăn đó. Vậy hôm nay anh chị hãy xem hết video này để Gia hướng dẫn cho anh chị cách làm thế nào để anh chị có thể làm một cái video quay cái kịch bản mà rất là nhiều người đã thành công trên kia đã từng làm theo những kịch bản này và họ đã kiếm được cả hàng triệu đô vậy thì anh chị hãy cố gắng dành thời gian để xem video này Đấy, Gia sẽ chia sẻ trên màn hình Đấy. việc đầu tiên đây anh chị xem thấy cái màn hình này chưa việc đầu tiên là khi anh chị làm một cái tiêu đề đấy kịch bản đầu tiên khi mà có tờ giấy đầu tiên anh chị gấp đôi ra sau đó anh chị gấp thành ba theo chiều dọc này để làm thành 6 phần như thế này việc đầu tiên anh chị làm là cái tiêu đề cái tiêu đề này nó phải cuốn hút nó cái video này anh chị nói đến vấn đề gì đúng không ạ và cái tiêu đề này nó sẽ quyết định đến cái sự thành công của anh chị có nhiều người like comment tương tác hay không và cái video này nó và cái tiêu đề nó sẽ quyết định là người ta có xem hết video này hay là có xem tiếp video hay không Đấy, cho nên là cái tiêu đề nó giúp nếu đặt đúng tiêu đề và hay cuốn hút thì nó sẽ chiếm khoảng 80 phần trăm sự thành công của cái video này đó còn ngoài ra cái video nội dung có thể hay dở thế nào có thể người nào họ chưa quan tâm nhưng việc đầu tiên làm sao cái tiêu đề cái chủ đề chúng ta đặt làm sao để cuốn hút người vô xem tiếp theo đấy cái phần tiếp theo là có phần là à, sau khi mà vô chủ đề chúng ta phải giới thiệu ngay là chủ đề hôm nay anh chị nói về vấn đề gì sau đó mới giới thiệu về bản thân đúng không ạ ví dụ như giới thiệu về họ tên tuổi nghề nghiệp ví dụ Xin chào tất cả anh chị Giai sinh năm 1990 quê hương ở Thanh Hóa lớn lên ở Gia Lai tự thân lập nghiệp chuyên thiết kế website và cung cấp giải pháp công nghệ số cho cá nhân và doanh nghiệp gia giúp cá nhân doanh nghiệp gia tăng doanh số đó và nếu như anh chị nào kỹ hơn thì có nếu nêu thành tích ví dụ như là đã giúp đỡ hơn à, 200 500 khách hàng về có một cửa hàng online thông qua website chẳng hạn như thế rồi nêu ra vấn đề khó khăn anh chị nhắc lại cái tiêu đề mà mình đã nêu ở trên ví dụ như là cái mục thứ ba là vấn đề khó khăn vấn đề khi mà người ta khi anh chị nói về một video nào thì hãy nói ra ba cái khó khăn nhất mà họ đang gặp phải ví dụ như ba khó khăn ở đây là rất nhiều anh chị cầm điện thoại lên không biết cách quay video như thế nào vậy có phải là nhiều anh chị là không biết viết kịch bản video uh, video như thế nào trước khi mà quay video là cái thứ hai cái thứ ba là gì nghe cái thứ ba là à, khi quay video đầu tiên cảm thấy run sợ không biết nói gì đó đúng ạ đó là ba cái khó khăn mà tất cả mọi người gặp phải nhưng giải pháp ở đây là đấy việc nêu giải pháp từ việc đầu tiên để mà à, cuốn hút được làm quan nào làm được video thì việc đầu tiên các anh chỉ cần phải là à, viết được cái kịch bản viết, viết ra giấy của mình ví dụ như cái tờ giấy này tờ giấy này anh chị cầm tờ giấy này bất kỳ tờ giấy A4 hay bất kỳ tờ giấy nào đúng không ạ đấy anh chị có thể gấp lại gấp đôi lại Đấy, anh chị gấp đôi lại một cái tờ giấy này là mình có thể chia làm được hai cột rồi đúng không ạ sau đó anh chị gấp lại cho mình làm ba phần làm ba phần như thế này đấy ba phần sau đó anh chị dùng cái bút của mình để anh chị viết ra đấy anh chị thấy là vậy là mình chia ra được làm làm 6 phần đúng không ạ đấy hai cột phần như này một ô hai ô ba ô bốn ô và sáu ô đúng không vậy thì chị viết mục đầu tiên là tiêu đề của mình phải cuốn hút đã kịch bản mình viết ra sau đó mình giới thiệu về bản thân đúng không ạ sau đó thì mình là vấn đề mà ta gặp phải vướng mắc mà mình đang muốn chia sẻ trong video này là gì thứ ba là lợi ích giải pháp nêu ra ba lợi ích giải pháp sau đó là cam kết là đưa ra ba cam kết rủi ro bằng đưa ra cam kết tức là hay là nó đúng hơn cái chỗ này là cái phần thứ năm này Đấy, đúng hơn cái chỗ này phần thứ năm này là Đấy, ra chỉ sửa ở phần thứ năm này nhá Đấy, phần thứ năm này nó đúng hơn á, là anh chị sẽ nêu lên cái thông điệp mà muốn gửi đến người xem video này gửi đến người người xem ấy đúng không ạ người xem cái video này thì cái thông điệp này ví dụ như là sau khi anh chị hãy xem cái video kịch bản video này xong anh chị đã hiểu được sáu cái uh, bố cục và sáu phần để mình làm được cái kịch bản video triệu đô này thì anh chị hãy lấy một tờ giấy một cây bút của mình và liệt kê ra những cái nội dung làm theo bố cục này làm ngay lập tức cho mình một cái video đúng không ạ Đấy. anh chị nào cảm thấy sau đó cái phần thứ sáu là mình kêu gọi hành động kêu gọi hành động là gì kêu gọi hành động là anh chị là Đấy, nếu như anh chị cảm thấy video này hữu ích và có giá trị với bản thân của mình thì hãy chia sẻ cho mọi người, bạn bè của anh chị cùng biết và đừng quên để lại lời bình luận ở dưới video này, ý kiến của anh chị nhé. Đấy. Thì ở đây thì Gia cũng có ví dụ về một cái kịch bản mà Gia đã chuẩn bị trước. Ví dụ như ở đây Gia sẽ quay một cái video là làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả. Đó là cái tiêu đề mà Gia cần kiểm tra dựa theo bố cục đúng không ạ? Theo đó, rồi giới thiệu về bản thân ví dụ như là xin chào Jessin 190 chuyên xây dựng cửa hàng online và cung cấp giải pháp công nghệ số giúp cá nhân doanh nghiệp gia tăng khách hàng tiềm năng đó là cái thông điệp mình cái giới thiệu về bản thân và khi ông để à, và hôm nay giai hướng dẫn cho chị làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả đúng không ạ có phải anh chị đang gặp à, anh chị không biết lập thời gian biểu cho mình như thế nào trong ngày anh chị không lập được thời gian biểu hàng ngày nhưng thực hiện chưa đúng bị công việc khác chèn ngang anh chị làm xong công việc đó thì nó chiếm hết rất nhiều thời gian rồi và anh chị không hoàn thành được cái deadline cái thời gian biểu mình đã lên kế hoạch của anh chị đang gặp như vậy không đừng lo lắng và đây là ba giải pháp để giúp anh chị quản lý thời gian hiệu quả đó là việc đầu tiên là anh chị sẽ cầm một tờ giấy và một cái bút của mình ra liệt kê tất cả các việc trong ngày hôm nay mình làm là gì liệt kê ra cứ liệt kê ra sau khi liệt kê ra thì anh chị sẽ phân loại ra việc nào quan trọng cần phải làm gấp làm ngay lập tức thì anh chị ưu tiên số 1 đúng không ạ sau đó anh chị phân loại việc là cần gấp nhưng chưa quan trọng thì chúng ta sẽ làm sau và việc việc quan trọng nhưng chưa cần thiết nhưng chưa quan trọng về ờ, việc quan trọng nhưng chưa gấp và cũng chưa cần làm ngay thì anh chị có thể là một là anh chị để làm sau cuối cùng anh chị có thể là nhờ à, ủy quyền cho người khác làm nhờ người khác làm cho mình nếu như mình có nhân viên thì mình ủy quyền cho nhân viên của mình làm thay mình những công việc đó để mình hoàn thành công việc đó trong ngày mà không cần phải của mình đúng không ạ ví dụ như vậy đấy thì đó là những cách mà anh chị làm và rất là nhiều là anh chị tập trung làm những việc quan trọng nhất số 1 thôi và những việc khác những cái việc gì đến sau giải quyết sau và không ưu tiên việc gì đến sau thì ưu tiên vào những cái việc ngày hôm sau và giải quyết những ngày hôm sau Đấy. rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ đưa nêu ra ba giải pháp rồi đúng không ạ rồi cứ thông điệp thông điệp là gì chúng ta sẽ gửi gắm đến khi anh chị xem video này anh chị mới làm quen với việc lập thời gian biểu quản trị thời gian thành việc đã liệt kê thì chỉ cần hoàn thành một trong ba việc anh chị đã liệt kê và liệt kê ra là tốt rồi đừng bao giờ kỳ vọng là anh chị phải làm đúng 100% những việc đó bởi vì giai đoạn đầu tiên là chỉ cần anh chị thấy thói quen lập ra công việc mình làm hàng ngày để tạo thành thói quen mà thôi cho nên đừng quan trọng mình đã làm được gì và mình làm đúng hay chưa đúng không ạ rồi kêu gọi hành động là anh chị xem cái video này xong à, anh chị kém à, anh chị xem cái video mà à, quản lý thời gian và việc hiệu quả này và lập kịch bản video này hiệu quả thì anh chị hãy like comment và nếu như anh chị thấy có giá trị nữa và muốn được nhiều người bạn bè mình biết hơn nữa thì hãy đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của mình cảm ơn chị rất là nhiều đã quan tâm và xem hết video này xin chào và hẹn gặp lại Thank you.